đúng không ạ với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu này các bác có thể đi vào các sòng sới các bác luồn hột vào cho người ta lắc mình đứng ngoài và đánh theo tỷ lệ tỷ lệ ở đây là như thế nào ví dụ các bác đặt ở bên em nghiêng xỉu 73 64 hay là 82 và nghiêng tài thì cũng như vậy ngược lại thì bên em sẽ làm theo yêu cầu của các bác và bộ đồ chơi này thì em khẳng định cam đoan với các bác là hoàn toàn không tang tích vậy nên khi đi chơi thì các bác có thể yên tâm và thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi vậy nên em xin phép được bỏ qua cái phần tăng tích khi nào mà các bác mua hàng các bác cứ kết bạn zalo với em một trong hai số điện thoại trên em sẽ alo tư vấn cho các bác hoặc các bác lên cơ sở em em ở bến xe miền tây các bác muốn trực tiếp test hàng em sẽ trực tiếp test cho các bác sau đây thì em xin phép được test thử một vài chén để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu này cùng với em. Đây, đây là cái bộ hột mà khách đã đặt là nghiêng xỉu và với tỷ lệ là 82. Vậy nên bây giờ em sẽ lắc thử 10 chén để cho các bác xem xem là cái tỷ lệ đi của cái bộ hột tài xỉu nghiêng xỉu này nó sẽ được bao nhiêu phần trăm. một tài này một xỉu này một đều hai một ba một ba hai bốn hai năm hai sáu hai 72 82 các bác thấy sao ạ có đúng là tỷ lệ 82 về xỉu 8 chén và hai chén về tài đúng không ạ ở cái bộ đồ chơi nghiêng tài nghiêng xỉu này không phải là làm với cái tỷ lệ 82 hay 73 à, 7364 có nghĩa là các bác sẽ lắc nó về liên tục 6 chén rồi sau đó nó mới phản lại mà ở đây là nó sẽ xen kẽ nhau